thất tin của giới nghệ sĩ Nguyễn Phương Hằng lại ra chiêu khiến Phi Nhung lên tiếng. Có thể nói, giới nghệ sĩ hiện nay không một ai ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Chính cái tên Phương Hằng đã làm thất kinh bạc ví không biết bao nhiêu người. Hiện nay bà Hằng livestream không thường xuyên như trước đây, tuy nhiên mỗi lần bà lên sóng thì làm biết bao nhiêu kẻ thoát tim cho đến bây giờ, đã có 6 nghệ sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng khiêu chiến bằng những lời chỉ trích nặng nề và có khi lôi cả đời tư. Sau khi rằng mặt hết nghệ sĩ này đến nghệ sĩ khác, bà Nguyễn Phương Hằng còn tuyên bố cấm cửa toàn bộ giới nghệ sĩ tới Đại Nam. Từ việc tố ông Võ Hoàng Yên, ngọn lửa mang tên Phương Hằng đã đặt đã bén sang hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ tên tuổi trong giới sau bích nghệ sĩ đầu tiên mà bà Hằng nhắm đến chính là nghệ sĩ Hoài Linh. Lấy lý do Hoài Linh từng gặp Võ Hoàng Yên để chữa bệnh, nhưng khi thấy vợ chồng bà lên tiếng tố cáo mà Hoài Linh không lên tiếng. Bà cho rằng dù Võ Hoàng Yên có chữa được khỏi bệnh cho Hoài Linh hay không thì ông cũng nên lên tiếng, vì đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ với sức khỏe cộng đồng. Trước những lời lẽ thách thức, chỉ trích của bà Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn hoàn toàn im lặng, nhưng chính sự im lặng kéo dài của Hoài Linh không lâu, cuối cùng ông phải xuất hiện vì dính đến vụ gần 14 tỷ đồng làm từ thiện. Trước khi đổ bể vụ 14 tỷ từ thiện, Hoài Linh cho biết ông sẽ quay trở lại game sau với chương trình thách thức danh hài. Tuy nhiên bà Phương Hằng đã phản pháo lại rằng rõ ràng Hoài Linh ngồi giám khảo thách thức danh hài là đang thách thức cộng đồng. Và đến hôm nay, báo chí đã cho biết Hoài Linh rút khỏi chương trình này ngoài Hoài Linh thì còn ai bị bà Hằng kể tên. Người thứ hai bị bà Nguyễn Phương Hằng chỉ mặc điểm tên với những lời lẽ gay gắt là cựu người mẫu Trang Trần. Sự việc bắt nguồn từ việc Trang Trần nêu ý kiến cho rằng bà Phương Hằng không nên sử dụng cụm từ đám nghệ sĩ. Người thứ ba mà bà Phương Hằng tấn công đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Phản ứng lại livestream của bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng một dòng trạng thái bóng gió lên mạng xã hội và ca sĩ này cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng kéo vào cuộc chiến. Người thứ tư mà bà Phương Hằng nhắc đến là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Trước các livestream chỉ trích giới nghệ sĩ bà Hồng Vân đã có một số bình luận với nội dung được cho là bóng gió chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng. Người thứ năm mà bà Nguyễn Phương Hằng nhắm đến là nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Phản ứng trước các chỉ trích của bà Hằng, Trịnh Kim Chi cũng lên tiếng cho rằng bà Hằng đã đụng nhầm ổ kiến lửa. Bà Trịnh Kim Chi là người ứng cử hội đồng nhân dân thành phố. Người thứ sáu bị bà Hằng chỉ trích đó là Lưu Hoàng Gia Bảo sau khi nhân vật này đăng tải một bài viết đụng trạm ẩn ý với bà Nguyễn Phương Hằng, diễn viên Lưu Hoàng Gia Bảo cũng bị bà rằn mặt. Tôi muốn nhắc đến Lưu Hoàng Gia Bảo, nghe nói cậu này là cháu của nghệ sĩ Bảo Quốc, Cậu ta lên Facebook nói xoáy tôi, bảo muốn tới Đại Nam làm một dự án phim ký phèo. Trước những đợt tấn công của bà Nguyễn Phương Hằng, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, hiệu phó trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn đã chính thức lên tiếng. Ông phản ứng lại bà Nguyễn Phương Hằng với lời lẽ thô tục và ông đã bị cộng đồng mạng lên án. Lời phát biểu trên Facebook sau đó được ông Hải giải thích là Facebook của ông bị hack Tuy nhiên, cộng đồng mạng không chấp nhận lời giải thích này. Ông Hải phản ứng mạnh như vậy chứng tỏ ông rất căm tức bà Nguyễn Phương Hằng. Thực tế, bà Hằng cũng đã có công phanh phui ra gốc quốc của nghệ sĩ. Chính điều này mà giới nghệ sĩ không ai ủng hộ bà Hằng, nhưng đối với cộng đồng mạng thì bà Hằng như là người hùng. Bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên ca sĩ Phi Nhung. Vào sáng ngày mùng 6 tháng 6, Ca sĩ Phi Nhung đã đăng bài trên trang cá nhân của bà có nội dung như sau. Chỉ sau một đêm ngắn, lòng Phi Nhung trở nên bất an lạ lùng với rất nhiều câu hỏi của người hâm mộ gửi cho mình. Những tưởng, tâm tịnh với tinh thần lạc quan tích cực, mình sẽ tìm được những an yên nhưng không phải vậy. Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao vì trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng vào tối ngày 5 tháng 6 năm 2021, nhắc đến một nhân vật có biệt danh Phi Phi cô nương với những lời lẽ úp mở và một đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa hai người đề cập đến một người thứ ba đã được làm méo tiếng. Nhiều dân mạng lập tức gọi tên Phi Nhung. Chính vì thế, nữ ca sĩ đã quyết định lên tiếng. Phi Nhung cho biết, lẽ thường bà sẽ không lên tiếng về những chuyện không phải của mình, nhưng lần này bà quyết định nói rõ về người hâm mộ. Nói về đoạn ghi âm đang lan truyền trên mạng, Phi Nhung cho rằng, người ta chỉ bảo rằng cuộc điện đàm đó đang nói về Phi Nhung. Xưa nay, Phi Nhung sống ngẩng cao đầu và cách giải quyết của Phi Nhung là chỉ tin những gì có thể đối chất trực tiếp. Nếu cuộc điện đàm đó đang nói về Phi Nhung, Nhung đề nghị ba mặt một lời với bằng chứng cụ thể. Bà Phi Nhung cũng đề cập đến vấn đề từ thiện vốn được cho là khá nhạy cảm hiện nay và mối quan hệ với Hoài Linh – và nghi vấn cô là dùng cuối thao túng việc đánh sập trang này, xóa sổ trang nọ. Ca sĩ Phi Nhung từ xưa giờ là một người kính tiếng, tuy nhiên lần này bà lên tiếng thì cũng cho thấy bà đang ngại lời nói bóng gió kia của bà Nguyễn Phương Hằng. Tấm gương Hoài Linh còn đó, và rất nhiều nghệ sĩ đang bị nhắc tên cũng có nguy cơ gặp trung cảnh ngộ với Hoài Linh. Được biết, giới nghệ sĩ rất mê tính một khi bà Nguyễn Phương Hằng làm hàng loạt nghệ sĩ mất fan hâm mộ, thì điều đó cũng có nghĩa là bà Hằng là khắc tinh của giới nghệ sĩ. Nhà thờ tổ của Hoài Linh thu hút rất nhiều nghệ sĩ đến khấn vái rất đồng bóng. Tất cả cũng là từ tệ nạn mê tín mà ra. Không biết trong suốt sự nghiệp của các nghệ sĩ cầu khấn tổ phù hộ được gì, nhưng thực tế là đến bây giờ nhiều nghệ sĩ đang gặp hạn. Không biết rồi đây sự việc liên quan đến ca sĩ Phi Nhung – có đi quá xa hay không. Tuy nhiên một khi tên tuổi mà được bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến thì thường sẽ được cộng đồng mạng soi rất kỹ. Chính vì cộng đồng mạng soi kỹ mà vấn đề tiền từ thiện của Hoài Linh và Trấn Thành mới đổ bể như vậy. Sự việc sẽ đi đến đâu? Có dư luận cho rằng có chuyên gia công nghệ thông tin đang hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng, người này sẽ giúp bà Hằng có bằng chứng nên bà mới mạnh miệng như vậy không biết thực hư thế nào, nhưng rõ ràng trong livestream, bà Hằng rất mạnh miệng. Điều đáng nói, trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng lại xuất hiện bình luận được cho là của ca sĩ Phi Nhung. Tài khoản Phi Nhung Farm có tích xanh để lại lời nhắn nhủ ừ chị đang xem mà. Xin chào chị Hằng chào cả nhà. Mai mốt em hát bài Mưa Nửa Đêm cho chị Hằng vì chị yêu nhạc bolero của chúng em Cộng đồng mạng bắt đầu hoang mang, không hiểu mọi chuyện vì sao lại xoay chiều như thế này. Ít giờ sau, một bài đăng khác của chuyên gia công nghệ này lại gây chú ý không kém. Cụ thể, tối muộn mùng 5 tháng 6, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng kết thúc livestream, trang ít này lý giải nguyên nhân mình thất hứa bóc phốt Phi Nhung. Không biết đây là chiêu gì, liệu rằng bà Hằng có bóc phốt ca sĩ hay không thì không biết, chỉ biết hiện nay cộng đồng mạng đang hóng tin tức từ bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều. Bà Nguyễn Phương Hằng là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi. Bà là CEO của khu du lịch Đại Nam nổi tiếng ở Bình Dương. Bà có đủ tiền, đủ quyền và đủ lực lượng để bóc phốt người nào mà bà muốn. Đấy là điều mà giới showbiz ngán ngại nhất. Vụ việc chỉ mới tạm dừng, chưa kết thúc